Dạ, hello, à, chào mừng cô chú, anh chị và các bạn à, một lần nữa đã đến với kênh của Phước Cần Thơ Hôm nay thì một lần nữa Phước lại trở lại nhà của chú à, Trương Thanh Liêm Với chú Mù mà với cây đàn mà độc lạ của miền Tây Thì bây giờ mình sẽ đi về vô nhà của chú Trời thì bữa nay thì đang ngay mùa bão nên mưa từ sáng giờ à, cũng ờ, sau một cái bài đăng đó thì ờ, Phước được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để ờ, đã đồng hành và gửi tiền cho chú Liêm nên hôm nay mình sẽ ghé lại và trợ duyên cho chú đi vào mưa ơi ôi ơi hên quá để đại mé đi đi mình ừ chút nữa ra mình lấy mưa mưa u uh. Dạ, dạ con chào cô đây con gửi à, cho chú với cô 10 à, kg gạo của cái mạnh thường quân người ta gửi á ủa chó bên này đâu có tiêu hết trơn rồi sạch hết rồi đó hả lẹ dưới vậy ừ cái đèn ở đây nó mờ dưới vậy đó hả à cái đèn là chủ nó gắn sao để vậy luôn hả cô mới bở thấy cái mặt bữa nay đỡ hơn bữa trước rồi phải không uống 18 lượng nước là 20 triệu nước dạ không có không có gì hết trơn á à, chó này khô à không sao chứ á à, kính à, thưa à, cô chú anh chị và các bạn và quý à, mạnh thường quân à, bữa nay lại một lần nữa Phước lại ghé thăm hoàn cảnh của chú Liêm với cây đàn độc lạ của miền Tây mình và với cây đàn đó là dạ cây cúc giá thôi và sau khi đăng bài thì à, được sự hỗ trợ của à, các à, mạnh thường quân Phước đã gửi hỗ trợ cho chú là 3 triệu thì bữa nay Phước sẽ trao cho chú dạ đây con gửi 3 triệu để chú có thể đỡ giả hơn và có thể là lo cho cô mua thuốc cho cô uống để cô đỡ bệnh trước khi tôi cũng gửi lời, lượng vui được nhiều sức khỏe được nhiều may mắn <coughs> dạ à, cô cũng à, cảm ơn mạnh thường quân hỗ trợ cho cô số tiền trị bệnh dạ cảm ơn mạnh thường quân như chưa phước dạ con thì chỉ là người đưa đò thôi <laughs> giống như <laughs> dạ tiền thì của mạnh thường quân gửi con gửi lại cho chú à, bản chiến à, đoàn ca lương quá hay không ai vỗ tay hết trơn rồi thôi vậy cảm ơn nhiều ha chú liêm cảm ơn chú rồi thôi bớt mưa mình cũng rút luôn ha rút đi mình chạy qua bên à, chú vũ bên kia dạ không đâu dạ rồi vậy thôi à, con à, chào cô cô nhiễu luôn với lại chú liêm của con về dạ, có gì chẳng hạn như chừng nữa mà có ai mà gửi cho con nữa thì con sẽ gửi cho chú rồi thưa cô chú con về hai cô về được mình đi khỏe tới ba cô lận Dạ, cảm ơn. Ba cô. Trời, <laughs> bỏ cô lại. Ở chị Duyên đây nè. Cô chị Duyên lại. Cô lên giữ hàng cho giàu sức đi nào có việc đi qua thì Chú về ngay chú. Rồi rồi rồi. Cái về khỏe rồi.